anh em có thể chơi được đầu tư được nhiều cái mã kèo hơn nha thì hiện tại mình đang nhận định rất là nhiều cái mã kèo cho tất cả anh em để anh em có thể đầu tư một cách à, hiệu quả nhất nha thì à, hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em rất là nhiều trận của dòng loại um, Euro nha anh em thì anh em biết cái kết quả ngày hôm qua của các bảng dòng loại Euro rồi thì à, đây mình sẽ đi về cái phần ngày hôm qua cho tất cả anh em thì ngày hôm qua thằng Anh thắng thằng Ý với cái tỷ số là 2-1 tuy trong khi đó thằng Anh đang bị thẻ đỏ luôn nha anh em thì à, qua cầu thủ bị thay đổi là thằng Luke qua rất là nhiều thẻ vàng anh em nào đầu tư qua thẻ vàng trong cái um, à, trận giữa Anh với Ý thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này nha còn cái trận giữa Bắc Dosia à, thì cái trận này cũng nổ tài luôn nha anh em qua đa số là nổ tài rất là nhiều còn cái trận của Đan Mạch thì qua mình có cho tất cả anh em mã kèo Đan Mạch này thì anh em cũng đã húp được mã kèo Đan Mạch um, chấp hiệp 1 nè Đan Mạch chấp nguyên trận và tài Đan Mạch thì anh em húp full cái mã kèo của Đan Mạch này nha còn trong Bồ Đào Nha thì mình cho anh em nằm cái mã kèo dưới là lee chết ten là được chấp ờ, với cái mã kèo là 6 thì Bồ Đào Nha chỉ ăn được có 4 trái thôi anh em thì qua anh em cũng húp được cái mã kèo này nha thì hôm qua còn cái trận khai mạc mà đầu tiên của dòng loại Euro á, thì ờ, cái trận của thằng ờ, Kazakhstan thì mình cho tất cả anh em nằm trên và nằm tài anh em cũng húp được full cái trận đó thì um, cái đó là những trận đấu của ngày hôm qua còn à, mình cho hồi qua mình cho tất cả anh em trong nhóm chơi những cái mã kèo ngày hôm qua đây thì anh em thấy ngày hôm qua nè mình có cho tất cả anh em chỉ có ba mã kèo thôi nhưng mà anh em húp hết hai mã một mã quà nha khi trận đầu tiên á trận khai mạc là của Kazakhstan và Slovenia thì anh em thấy cái trận này mình cho tất cả anh em nè nằm trên nằm tài nằm trên hiệp 1 thì anh em đã húp full ba mã kèo này đây đây anh em thấy không hai một này cái trận này tỷ số là 2-1 mình cho tất cả anh em làm trận đầu tiên mạnh tay mình nhắn với anh em là mạnh tay trận đầu tiên để anh em có thể húp được những cái mã kèo này đó anh em húp được mã kèo này thì mình có cập nhật đội hình trực tiếp cho tất cả anh em trên nhóm luôn nha còn cái đội hình của đan mạch nè anh em đây là bồ đồ nha nha thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo đan mạch nè nằm trên nè nằm tài nè nằm trên hiệp một nè anh em húp full cái mã kèo của thằng đan mạch nữa nha đó còn cái mã kèo bồ đầu nha thì mình cho anh em nằm dưới nằm tài thì anh em được nằm dưới được chấp 6 này ăn 8 là nằm tài nè thì anh em à, chỉ có lỗ lai trận này thôi còn à, anh em ăn full hai trận kia đã 6 mã kèo rồi đó thì anh em thấy cái tỷ lệ mà anh em lãi rất là cao bởi vậy anh em nên vào nhóm của mình để anh em đầu tư cứ những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong nhóm nha thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em giữa trận Croatia và xứ Wales nha anh em diễn qua vào lúc 2 giờ 45 ngày 26 tháng 3 nha thì um, trên bảng đấu này gồm có Croatia nè, xứ Wales nè, Armenia nè. Được đánh giá cao nhất trong cái bảng đấu này là chỉ có Croatia và xứ Wales thôi nha anh em thì mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến ra sân thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì à, tiến vào cái thành tích của thằng Croatia trước nha anh em thì anh em thấy Croatia trong cái um, um, bảng đấu World Cup của Croatia trong cái năm 2022 thì anh em thấy Croatia toàn thắng và hòa chỉ thua đúng một trận trước Argentina thôi nha anh thua đúng Argentina thôi còn thắng uh, Maroc với tỷ số 2-1 nè à, thắng bờ Brazil với cái tỷ số là 5-3 luôn nha anh còn uh, hòa với Jordan hòa với Nhật Bản là tỷ số là một điều um, hòa hòa với thằng Bỉ nữa nè anh thắng Canada thì cái phong độ của thằng Croatia đá rất là chắc nha anh đó rất là chắc còn anh em khỏi cần phải bàn cãi gì với thằng xứ queo xứ queo là nó rớt từ dòng bảng rồi anh em anh em thấy xứ queo đá vô ba trận trong cái dòng bảng World Cup toàn là thua với quà anh em thấy quà trước USA là Mỹ quà với cái tỷ số là một đều trận đầu tiên khai mà trận sau thua để thua Iran với cái tỷ số là hai không trong khi đó Iran là cái đội châu Á nhưng mà vẫn để thua Iran với cái tỷ số là hai không thua Anh với tỷ số là 3-0. Còn trước đó nữa thì cái phong độ của thằng xứ Wales rất là xa sức nha anh em. Anh em thấy trong phong độ trước đó của thằng xứ Wales không có gì mà để nói luôn. toàn thua. Thì anh em thấy toàn thua không nha. Thì mình mình sẽ tiến vào cái phần mà trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Croatia và cái thằng xứ Wales á thì anh em thấy và trận gần nhất là 2019 nha thì à, đá trên sân nhà của xứ Wales thì xứ Wales nó cầm hòa thằng Croatia với tỷ số là một đều còn trước đó thì Croatia đã thắng với cái tỷ số là 2-1 trước đó nữa Croatia bị thắng với tỷ số 2-1 thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất chỉ toàn hòa và Croatia chỉ thắng được à, cách biệt là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 đầu của thằng Croatia và thằng xứ Wales thì thằng Croatia chỉ thắng được cách biệt tầm từ một bàn thì anh em có thể vào cái mã kèo á là xứ Wales được chấp một chấp một cho mình nha anh em chấp một thì um, tại sao anh em lại vào cái mã kèo xứ queo được chấp một thì anh em thấy thằng Croatia này nếu mà anh em xem trong cái những trận World Cup à, của thằng Croatia đã thằng Croatia tuy cái hàng thủ của nó rất là cứng cựa rất là chắc nhưng mà cái hàng công của nó là không tốt cho mấy bởi vậy mình khuyên anh em nên đầu tư cái mã kèo là xứ queo được chấp một thì cái đó là cái tỷ lệ kèo mà anh em nên vào xứ queo được chấp một thì anh em thấy trong những lần gần nhất á, mà thằng Croatia nó gặp thằng xứ Wales nó chỉ ăn được cách biệt một à, bàn thắng nhưng mà trước đó nữa những cái trận mà Croatia thi đấu là cái hàng thủ của Croatia rất là hay thì hàng thủ rất là hay nhưng mà hàng công chủ yếu nó thủ nó đâm một bàn thắng là thủ đổ bê tông là hàng thủ bởi vì anh em vào cái mã kèo mà Croatia chấp một thì từ anh em từ quà đến ăn chứ anh em không có mã thua nha thì mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ mà kèo gốc luôn nha anh em kèo gốc thì uh, đây, kèo góc thì hiện tại cờ Rostia đang chấp với mã kèo góc 2 và tài xỉu 9.5. Thì à, cái trận này á mình phiên tất cả anh em vào cái mã kèo là xỉu góc nha anh em, xỉu góc Thì tại sao mình phiên anh em vào cái mã kèo là xỉu góc Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất của hồng cờ Rostia và xứ Wales. Đá trên sân nhà của xứ Wales à, trận đó là một điều nha anh em trận đó là một điều thì cái trận đó thằng Croatia nó chỉ chấp với mã kèo là 0,25 nhưng mà nhà cái đánh giá trong cái mùa World Cup thằng Croatia đang thi với cái phong độ là rất là tốt bởi vậy cái trận này nhà cái đưa ra cái mã kèo là thằng Croatia chấp 1 thì anh em thấy cái lúc đó cái đội hình của thằng Croatia này anh em thấy cái đội hình của thằng Croatia à, Bekovic đá à, tiền đạo cao nhất và có Luka Modric và bên phía à, xứ Wales thì anh em thấy có Rapel nè đó beo là Vuka Vulcamuric là hai um, hai đồng hương cũ gặp nhau nha anh em đồng hương cũ của uh, Real Madrid gặp nhau nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà anh em thấy những cái trận đó là tỷ lệ một điều nhưng mà hai thật, anh em nếu mà anh em đã coi uh, xem những cái trận mà Croatia thi đấu trong cái World Cup thì anh em biết thằng Croatia rất là nóng tính rất là nóng tính anh em da chạm là có thể da chạm là có thể thì anh em thấy các anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ được nè anh em thấy hai này gặp nhau tới 8 thẻ vàng thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ và anh em đánh rung thẻ thì nó hợp lệ quá là hợp lệ luôn còn mình sẽ tiến vào cái phần gốc của hai thằng này nha anh em gốc nha thì anh em thấy trong cái trận gần nhất mà hai này gặp nhau gốc chỉ được có ba quả thì anh em biết tại sao gốc ít rồi thì thằng Croatia nó có hàng thủ nó rất là tốt cái thằng xứ Wales không tấn công được thì sẽ không có góc mà nhưng mà cái thằng Croatia nó cũng chả tấn công luôn thì lấy đâu ra mà có góc nhiều cho tất cả anh em thì bởi vậy anh em nên đầu tư một cái mã xỉu góc mạnh tay cho mình xỉu góc mạnh tay tại hai này chủ yếu là nó tấn công chính diện với nó phòng thủ chứ nó không có mà dạng mà tấn công cánh tấn công biên nha anh em thì bởi vậy anh em đầu tư một cái mã xỉu góc rất là lợi luôn anh em xỉu góc rồi ờ, tỷ lệ anh em húp rất là cao luôn một thằng thì ờ, thủ tốt một thằng thì công tốt thì hai thằng này nó cứ thủ thủ thủ vậy thôi và cái tỷ lệ nó sẽ nổ xỉu rất là cao luôn anh em nổ xỉu rất là cao thì bởi vậy anh em cứ vào cái mã xỉu gốc và xỉu trận còn cái mã kèo tỷ lệ giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn nha đây mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận giữa Croatia và xứ Wales nha anh em. khi cái trận này anh em cứ nằm xứ Wales được cộng 1 cho mình thì mình đã phân tích cho tất cả anh em tại sao nằm xứ Wales thì anh em nếu mà anh em xem video thì anh em cũng hiểu rồi. Thì anh em cứ nằm xứ Wales cộng 1 nha. Và tại xỉu gốc thì anh em cứ nằm cái mã xỉu gốc mạnh tay cho mình, xỉu gốc 9.5 mạnh tay. Thì chủ yếu là anh em vào cái mã kèo này là tỷ lệ anh em húp hết 80% rồi nha thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu một thằng thủ một thằng công thì nó chả có đá qua cái khúc giữa sân đâu thì cái tỷ lệ góc nó nổ rất là thấp thì bởi vậy anh em cứ vào cái mã kèo xỉu 9.5 cho mình còn hiệp 1 hiệp 1 thì mình sẽ cập nhật trong cái lúc mà có đội hình chính thức cho tất cả anh em lúc đó tỷ lệ kèo nó sẽ chính xác hơn còn bây giờ anh em cứ vào hai cái mã kèo này trước mạnh tay cho mình thì đó là cái phần chốt kèo của mình trong cái trận uh, Croatia và xứ Wales còn anh em nào mà muốn đầu tư được nhiều mã kèo hơn á, thì anh em cứ à, liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình hoặc là cái Telegram của mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có được nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn nữa thì hiện tại trong nhóm của mình thì anh em cũng đã thấy rồi trong nhóm của mình có nhận định có rất là nhiều kèo cho tất cả anh em nhưng mà cái tỷ lệ kèo nào cao á tỷ lệ ăn cao mình sẽ cập nhật trong nhóm và mình đưa vô nhóm cho tất cả anh em để anh em đầu tư chứ không phải cái kèo nào mà mình thích mình mới đưa vào cho anh em chơi là cái đó là không đúng nha anh em thì à, mình soi kèo mà anh em mình soi kèo và mình nhận định cái tỷ lệ nào mà cái tỷ lệ kèo nó ăn cao mình mới cập nhật cho tất cả anh em còn cái tỷ lệ nào mà 5 năm thì mình kèo đó mình bỏ cho dù cái trận đó hay cỡ nào hay nhưng mà tỷ lệ đó mình không thấy có cái um, tỷ lệ ăn cao mình sẽ bỏ trận đó mình không có cập nhật cái kèo đó vô nhóm cho tất cả anh em luôn vô mình gửi vô nhóm cho tất cả anh em nhiều khi cái trận đó nó dở coi không hay nhưng mà chủ yếu anh em coi đá hay hay là anh em muốn ăn được mã kèo thì đó bởi vậy mình mới cập nhật những cái mã kèo mà nhiều khi mã kèo hay nhiều khi mã kèo không hay nhưng mà nhưng mà cái tỷ lệ kèo nó ăn cao bởi vậy mình mới cập nhật cho anh em nha thì anh em quan trọng cái vấn đề mà kèo anh em ăn được hay không thôi chứ anh em không cần biết cái trận đấu đó có nó có hay hay không thì đó anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi được nhiều mã kèo hơn thì uh, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mà mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em một cái cách để vào nhóm của mình để anh em có thể um, đầu tư được nhiều mã kèo hơn nha thì um, đến đây mình cũng đã kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau